Hello, xin chào các ông Hôm nay thì là một cái video tôi xin giải trình với những người nào follow tôi ở trên hai nền tảng Đó là TikTok và ở trên Youtube Chả là mấy hôm trước tôi có làm review em này Và trong cái video đó thì tôi bị gạch đá khá là nhiều Nào là review mùi hương thì uh, khen ngon nhưng mà không có hàng bán Rồi hàng thì đã ngừng sản xuất Xong rồi gọi tên chai nước hoa là chai nước mắm ờ, Giá cả thì nó không được chuẩn thế là tôi bị ăn một lô gạch đá mặc dù là là tôi trà bán sản phẩm đấy tôi còn ghi luôn ở dưới cái chỗ phần tôi ghim ấy là tôi ghi là, là không có hàng mà mua đâu đừng tìm và tôi cái ghim cái đấy để cho cái video của tôi nó đỡ flop các ông cứ để ý rằng là dạo này nếu mà tôi ghim cái đấy mà không cẩn thận là tôi sẽ bị flop video ngay à, ngoài thì tôi sẽ giải trình toàn bộ và cũng như review về em này cho các ông nắm được ở trên nền tảng YouTube này nhá Đầu tiên thì uh, chai nước hoa này nó có tên là Audes Aude Aude Thực ra thì nó cũng toàn là tiếng Pháp thôi mà tôi chỉ đi học được có hai ba buổi là tôi cũng chưa biết đọc như thế nào cả Tôi thấy tiếng Pháp rất là tôi học cả đời may ra mới đọc được là tôi sẽ để cái phần tên ở phía dưới này để cho các ông dễ tìm nhá Nếu như ông nào có nhu cầu tìm và tìm mua chai nước hoa này Và cái thiết kế của chai nước hoa này nó trông giống một cái bình xịt mà đợt covid ấy cái bình xịt uh, rửa tay khá, sát trùng tay ấy nó y hệt nó thật là cái vòi này nếu như mà các bạn không vặn chặt ấy thì nó rất là dễ bị lích ra ngoài và cái chai ở trên tay mình đó là chai 100 ml ngoài ra thì nó còn size lớn hơn đó là size 250 và 500 ml đấy nó có chai 500 ml không khác gì chai nước mắm nam cư cả và thực ra thì cái phần Rui này các bạn nhìn nhá Là nó đã trông giống nước mắm rồi ấy thế nên là tôi mới giải trình về cái vấn đề là tại sao tôi gọi chai này là chai nước mắm là vì thế về cái phần vòi xịt thì nó thật là nó cũng không có gì đặc biệt cả nó giống mấy cái vòi xịt nước rửa tay thôi tóm lại là thay vì nó là nước mắm nước sát trùng thì ở đây nó là nước hoa nước thơm rất thơm Đến với phần thứ hai đó là về phần mùi hương của em nó Thì mình đã nói trong cái video trên TikTok là ép này nó có mống mùi với ờ, gác lăng double vani một trong những cái mùi best vani đỉnh cao ở trên thế giới mùi mà ai cũng phải công nhận rằng nó rất ngon và nó là một điển hình cho cái việc à có tiền chứ chắc đã mua được các bạn tìm ở Việt Nam bây giờ cực kỳ khó và một cái giá kiểu ngất ngường toàn 5, 6 đến 7 củ thậm chí là 8 củ full siêu khi còn đắt hơn một cái giá kiểu cao ngất ở trên trời nhưng mà cái chất lượng các bạn nhận lại nó vẫn rất là xứng đáng và cũng có rất nhiều người thường xuyên đi săn lùng gác lăng double vani thì các bạn biết rằng là mùi hương của nó như thế nào đỉnh cao như thế nào quay trở lại với cái mùi hương ở đây thì với những người mà các bạn chưa được ngửi gác lăng double vani thì các bạn sẽ ờ, không thể nào hình dung được thì mình sẽ miêu tả cái review về mùi hương này thì khi cái mùi hương này nó vừa mới ra khỏi vòi một phát thôi các bạn sẽ nhận ngay thấy một cái mùi ngọt kiểu buji buji ở đây có nghĩa là làm theo cái kiểu ngọt hơi rượu rượu ấy sánh sánh và cái nét ngọt này ấy, nó làm cho cái mùi hương trở nên khá là hấp dẫn và ngon miệng ngay ban đầu nếu như để dễ hình dung thì nó giống với cảm giác mà các bạn ăn những cái sô cô la nhân rượu mà khi các bạn cắn ra nó chảy ra vậy rất ngon và nếu như ấy, các ông để ý kỹ thì các ông sẽ thấy là nó có một cái nét hơi cháy nhẹ một xíu nó như kiểu là những cái lớp bánh mà ở sát những cái đế nồi hay là đế khay ấy. và khi mà nhiệt độ nóng ấy, chỗ ấy nó sẽ cháy hơn bình thường so với những cái phần ở giữa thì cái mùi hương này khi các bạn ngửi thì các bạn đã thấy rằng là nó xuất hiện và cái nét đấy thì ngửi cần các bạn cần ngửi kỹ một tí thôi các bạn không cần phải tinh mũi các bạn vẫn sẽ ngửi thấy và cái mùi hương này ấy, khoảng tầm 15 cho đến 30 phút ở trên da thì các bạn thấy là cái mùi rượu nó sẽ nhẹ xuống nó sẽ mềm mại hơn nó không còn độ sánh nữa nhưng mà các bạn sẽ không phải lo về cái vấn đề là à thế thì mùi hương nếu mà không còn rượu nữa thì chúng ta sẽ thấy là mùi hương nó trở thành một cái mùi vani khô và nếu như vậy thì có thể là nó sẽ hơi kiểu ngọt khé nhưng không ở đây chúng ta phát luyện thấy mùi của hoa Mình có cảm giác ở đây nó là hoa nhài Hoa nó làm cho cái mùi hương có độ mềm mại nhưng mà vẫn giữ được sự tươi để nó chuyển từ sánh sang tươi là các bạn không lo về cái vấn đề nó chuyển bụp một phát sang khô luôn và nó sẽ kiểu quốc dân như bao nhiêu mùi hương khác thì ở em này không vậy và sau khoảng tầm 5 tiếng ở trên da thì bắt đầu nó trở thành một cái lớp bột vani nhẹ nhàng cái nét bánh nó vẫn xuyên suốt từ đầu đến cuối ngửi rất là dễ chịu và ngoài thì thực sự là nó như một cái bánh vani vừa mới ra lò vậy rất ngon đó lại là một cái mùi hương vani buji về sau thì lên với hoa một chút và cuối cùng trở thành một cái lớp bột bánh rất là ngon miệng phải nói là so nó với tầm giá như mình nói ở trên cái tiktok ấy những cái mùi ngọt ấy thì ra clock nó có thể thừa sức cho ra chuồng gà mùi hương này thực sự là nó còn trẻ trung hơn và nó trở thành một cái mùi rất rất rất rất nịnh mũi tin mình đi nếu như được thử trên nước hoa này hoặc là ông nào mà đã mua qua một vài người order trên cái tiktok của tôi ấy có một vài bạn bạn ấy vào đấy bạn ấy hỏi là ai có nhu cầu order thì liên hệ thì các ông feedback lại đây ông nào đã mua rồi thì ông feedback lại đây xem là mùi hương của nó so với da club thì nó có ngon hơn không nó có đáng tiền hơn không và với cái giá của da club bây giờ thì khoảng tầm 3 triệu và với cái phiên bản của da club thì nó cũng không còn tốt như ngày xưa nữa thì nếu như các bạn tìm được chai noa này thì khuyên các bạn nên mua chai to bỏ này bắt đầu bị lích ra ngoài rồi này tôi cứ nghiêng từ nãy đến giờ nó bị lích ấy. khó chịu vãi nhưng mà tôi cứ muốn liếm liếm tay của tôi ngon vãi trường đấy là cái vấn đề thứ hai mà tôi giải trình với các ông cái vấn đề thứ ba ở đây nó cũng là vấn đề thứ tư luôn đó là về phần giá mà khó mua thì chai nước hoa này nó đã ngừng sản xuất khá là lâu rồi và cái việc tìm kiếm thị trường thì nó cũng khá là khó khăn nó cũng hơi hơi giống kiểu mỏ kim đáy bể một tí nhưng mà kim ở đây nó to như cái cột điện vậy vẫn tìm được vẫn order được nếu như các bạn biết cách thực ra thì không có một chai nước hoa nào mà đít mà nó không đến nỗi không mua được cả chỉ là nó khó hơn và Chính vì thế thì giá nó cao hơn ngày xưa và càng về sau này nó sẽ càng đắt. Ngày xưa hội tôi chơi với nhau có thằng cu em nó mua chai 500ml mấy chai liền và về chiết bán trên những cái hội nhóm, những cái group Nó bán rất chạy và hiện tại thì cái chai này không phải là chai của tôi mà nó đã bán lại cho tôi và nó giữ lại một chai 300ml để nó dùng vào những ngày mùa đông à, Hôm trước tôi có search giá thì nó rơi vào tầm 250ml, nó rơi vào tầm hơn 100 ơ Ờ, tính ra là tầm 2 củ chắc là tầm loanh quanh 250ml nó rơi vào tầm 2 củ thì cũng khá là chát nhưng mà các bạn hãy nhớ nhá hai củ đấy các bạn mua ra club thì các bạn nhận được 100ml mà độ ngon chưa chắc đã bằng ngày hôm nay và thêm một cái nữa đó là về cái độ bám tỏa cũng như là về cái phong cách ăn mặc ra sao để phù hợp với cái mùi hương này thì uh, em này lưu trên da trung bình tầm 6 tiếng đến 7 tiếng 6 tiếng mình nghĩ rằng là lúc nào cũng có thể thừa sức và tất nhiên là nó không thể nào như lúc đầu khi bạn mới xịt ra nhưng mà đến tầm 6 tiếng các bạn đưa tay lên các bạn vẫn có thể ngửi thấy và mùi hương của em nó tỏa khá tốt trong cái thời gian đầu vừa mới xịt ra và sau khoảng tầm 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi thì nó nhẹ dần và mỏng mỏng dần hơn và cái mùi hương này thì nó là một cái vai mùi ngọt nó sẽ dành cho những cái bạn nam thích cái tông mùi ngọt nhưng mà không phải là cái tông mùi ngọt kiểu nổi bần bật như là của uh, Le Beau, Le Parfum hay là những cái chai như là Dior Sauvage nó là những cái mùi kiểu Ê bố mày đến này, bố mày đến rồi đây này thì không phải là kiểu như vậy Em này nó là mùi ngọt nhưng mà nó vẫn có cái xu hướng kiểu hơi hơi kiểu um, thu mình một tí là bạn nam nào theo kiểu good boy mà các bạn muốn một cái mùi hương nó vẫn có sự ngọt ngào vẫn có sự hấp dẫn thì các bạn có thể thử qua em này nếu như các bạn tìm được đấy là nếu như các bạn tìm được nhá mùi hương này nó không phải là cái kiểu mùi mà nó kiểu sexy đâu mà nó trở thành một cái mùi kiểu nó có cảm giác là một cái đồ ăn gì đó nếu mà ông nào mà ngày ông hay là bạn nữ nào mà tầm 9x ấy các bạn ăn cái sô cô la ngày xưa sô cô la mà có nhân rượu ngày xưa ấy, thì các bạn nhận thấy rằng nó rất là gần gũi và cái mùi hương này mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp vào những cái buổi đi chơi buổi tối các bạn đi hẹn hò có thể là những người bạn bè thân thiết hoặc là vào những cái ngày mà các bạn được mời đến những bữa tiệc của những uh, người bạn thân kiểu ăn tất niên, ăn Giáng sinh rồi uh, những cái uh, buổi gặp mặt mà có thể rằng là không phải là những cái buổi gặp mặt đầu mà là những cái buổi gặp thứ hai thứ ba nó không cần cái sự kiểu gây ấn tượng nữa mà nó lại cảm tạo cái cảm giác an toàn gần gũi thì em nó làm tốt tôi đảm bảo các bạn luôn cái mùi hương này cái phong cách nó có xu hướng giống với Annie của Nissan nên là nếu như bạn nào có cái phong cách như vậy nhưng mà các bạn muốn một cái mùi ngọt ngào hơn ấm cúng hơn thì đây là mùi hương cho bạn còn nếu mà bảo là so nó với các lăng double vani mình đã từng ngửi qua rồi thì cái mùi hương này thứ nhất là độ bán tỏa của nó không vào vani của nó không có sự phức tạp bằng và nó ngửi con này nó ngửi nó đơn giản hơn và một cái điều nữa là nhắc lăng thì nó bị có cái xu hướng là làm hơi bị dừ một tí hơi kiểu cổ điển còn vani ở đây thì nó khá là trẻ các bạn tầm 18 thậm chí 20 22 đó bạn là tôi nghĩ là tầm từ 27 thậm chí là 30 như tuổi tôi tôi vẫn muốn xịt cái mùi này vào những ngày Noel những ngày Tết mà tôi ngồi xung vầy bên gia đình những người bạn thân hay là những cái buổi date như kiểu tôi nói thứ hai thứ ba không phải là những cái buổi date đầu và tôi thì rất hạn chế khen một chai nước hoa nào đấy quá đà nhưng mà tôi nghĩ rằng là tôi đã dành lời khen thì nó phải khen cho đúng và các bạn biết rồi một vài chai tôi khen thì nó cháy hàng mà trở thành quốc dân luôn Nên là chai này dù tôi có khen đi chăng nữa thì chưa chắc các bạn đã mua được nên là tôi cũng chả cần lo lắm à, các bạn đã dùng qua rồi thì mong các bạn feedback ở phía dưới để cho mọi người có thêm những cái nhìn nữa và nếu thấy video này hay thì các bạn hãy ấn vào nút like share còn nếu mà lần đầu xem video của mình thì đừng quên cái việc là ấn vào nút chuông theo dõi rồi đặt cái chế độ xem ngay khi video lên sóng còn bây giờ thì xin phép xin chào và hẹn gặp lại bye